lộc năm nay ta dần mèo bởi năm sau là con mèo tết năm nay anh nằm chèo quèo quèo quèo quèo quèo quèo quèo quèo quèo quèo quèo quèo tết năm nay mang dép lào tết năm nay không thấy giàu tết năm nay cũng hết gạo tết năm nay có tiền hồng giàu gần tới tết sau thấy lo âu tiền không có chẳng muốn đi đâu tiền đâu đi chơi với gâu Tiền không có thiết nhất đâu Gần tới Tết ai cũng nôn nao Mà sao tôi cảm thấy lao đao Vì trong tôi đã hết mau Cần một ai bơm tiền vào Tết năm nay ta dần nghèo Tết năm nay ta dần bèo Bởi năm sau là con mèo Tết năm nay nằm chèo quèo Quèo, quèo, quèo, quèo bếp lao tết năm nay không thấy giàu